Alo à, Vâng xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến toàn thể quý anh chị em cũng như là toàn thể các bạn nhé Và xin được hân hoan chào đón toàn thể anh em cũng như là toàn thể các bạn đã một lần nữa chúng ta cùng nhau quay trở lại với kênh Sát cầu số số miền Bắc của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay Hiện tại thì đồng hồ cũng đã điểm sang đó là 18 giờ 35 phút rồi buổi chiều tối thứ 6 ngày 28 tháng 4 đúng không ạ? Thì bảng thời gian đã trả thưởng quay xong cũng như là đã trả thưởng xong cho tất cả anh em thì chúng ta lại gặp nhau ở đây để cùng nhau tham khảo cầu kèo cũng như là cùng nhau tìm hiểu những cái đường cầu và đưa ra những con số cho ngày mai ngày 29 tháng 4 năm 2023 nhé. Như anh chị em cũng như các bạn đã biết rồi ở trên đường cầu video ngày hôm nay mình đã chốt cho anh em những cái đường cầu bạch thủ và song thủ Bạch thủ lô tô đó là 10, song thủ lô tô đó là 35 và con 53 đúng không ạ? Đó là cặp song thủ còn dàn đầu đuôi có nghĩa là dàn đặc biệt nhé. Chạm không và chạm năm Riêng cái dàn đặc biệt chạm không và chạm năm ngày hôm nay chúng ta không hoàn thành rồi này. Nhưng những bạch thủ và song thủ đó là 10 và 35 53 thì ngày hôm nay thật sự là một con số rất là may mắn anh em ạ. Như bạch thủ 10 chúng ta đã có 10 này. Bạch thủ song thủ 3553 chúng ta cũng đã nổ con 53 này, đúng không ạ? Như vậy như vậy là cái kết quả ở trên video ngày hôm nay mình chốt cho tất cả anh em cũng như là bắt cho tất cả anh em cho hai ngày. Bạch thủ 10 và song thủ 3553 chúng ta đã thành công phải nói là hết sức là rực rỡ anh em nhé. Thành công mỹ mãn, thành công xuất sắc cũng như là cái sự hoàn hảo ngày hôm nay chúng ta đều đã đạt được rồi. Chỉ tiếc một chút đó là cái dàn đặc biệt chạm 0 và chạm 5 thì chúng ta đã không hoàn thành thôi. Còn rất là may mắn vì được có bạch thủ và song thủ chúng ta đã hoàn thành cho tất cả anh em được chưa một lần nữa xin được chúc mừng cho tất cả anh em nhé. Còn ở trên đường cầu Zalo ngày hôm nay bên mình chốt cho anh em với những con số như sau. Ngày hôm nay thì à, đa số là mình chốt miền Bắc và chốt Bạch Thủ cho anh em. Được chưa? Với đường cầu miền Bắc mình chốt cho anh em Bạch Thủ Lô Tô đó là Bạch Thủ 64. Mình có đá cả cho anh em trên đá ba nữa đó là 12, 26 và 64. Chúng tôi chốt cho anh em vào lúc 16 giờ 50 phút nhé. 16 giờ 50 phút ngày 28 tháng 4 đây. Bạch thủ 64 chúng ta đã có 64 này. 64 ở vị trí giải 3.5 anh em nhé. Giải 3.5 chúng ta có bạch thủ 64 đã hoàn thành cho tất cả anh em. Xiên 3, 12, 26 và 64 thì chúng ta cũng đã nổ và đã hoàn thành cho anh em rồi. 12 đây. 12 chúng ta có 12 này. Được chưa? 26 chúng ta cũng có 26 này. Và như vậy, tiếp theo với con bạch thủ chúng ta đã chiến thắng, chúng ta tiếp tục nổ đó là con chuyên đá 3 12 26 và con 64 nha anh em nhé. 12 26 và 64 chúng ta cũng đều đã hoàn thành cho xuyên đá 3 cho tất cả anh em ngày hôm nay rồi. Đấy đường cầu miền Bắc ngày hôm nay rất là rực rỡ anh em nhé, Rất là rực rỡ được chưa ạ? Bạn là anh Tuấn ngày hôm nay với đường cầu miền Bắc mình chốt và bạn đã vào 500 điểm như vậy là thành công xuất sắc cho tất cả anh em. Thứ nhất là Bạch Thủ Lô Tô vào 500 điểm. Còn xiên đá ba thì không biết là bạn vào bao nhiêu đây thì không biết. Thì à, lát nữa mình sẽ hỏi bạn để xem. Ngoài bạn là anh Tuấn ngoài có có thêm bạn Phát Lộc này. Bạn Phát Lộc ngày hôm nay cũng là đường cầu à, chốt cho bạn ấy là đường cầu Bạch Thủ 64 và trên đá 2 vẫn là 12, 26 và 64 nhé. Chúng tôi chốt vào lúc 16 giờ 51 phút được chưa? 26 có 26 này, 12 này, 64 này. Chúng ta đều đã hoàn thành cho tất cả anh em được chưa? rất là tuyệt vời còn nữa có thể kể đến như là bạn à, Huy Hoàng này Huy Hoàng ngày hôm nay cũng là vào đường cầu Bạch Thủ 64 và trên 3 122664 nhé rất là tuyệt vời và rất là may mắn đúng không ạ cái kết quả mà ngày hôm nay bên mình gửi cho anh em là cái sự cố gắng cũng như là cái sự tìm hiểu cũng như là cái sự nghiên cứu đường cầu của chúng tôi mang tới cho tất cả anh em những cái niềm vui xuất sắc và một lần nữa xin được chúc mừng anh em nhé không biết là ngày hôm nay có anh em nào theo đường cầu ở trên video không nhỉ? Anh em theo đường cầu trên video thì nhớ để lại cho mình một lượt like nhé. Và tất nhiên rồi, những anh em mà theo hay không theo cho dù chơi hay không chơi tiếp cận kênh của chúng tôi rồi, biết đến kênh của chúng tôi rồi thì hãy vui lòng để lại cho bên mình một lượt like được chưa? Đó cũng là niềm vui, niềm động lực cũng như là cái niềm mà hạnh phúc lớn lao nhất và đội ngũ tất cả anh em nhận được từ tất cả quý vị các bạn và rất là mong rằng sẽ nhận được cái sự ủng hộ của tất cả anh em mỗi ngày nhé. Và là bước sang ngày mai, ngày 29 tháng 4 nhé, ngày 29 tháng 4 thì à, mình có con bạch thủ và dàn song thủ muốn gửi đến cho tất cả anh em. Chúng ta cùng nhau tham khảo và hy vọng rằng là chúng ta sẽ cố gắng có những chuỗi ngày ăn thông và sẽ rất là mong rằng những đường cầu mình chốt cho anh em sẽ là chiến thắng và sẽ là thành công nhé. Từ ngày mai thì à, mình sẽ bắt cho anh em đường cầu bạch thủ. Đó là con bạch thủ à, 81 nhé bài thủ 81 này. Còn về song thủ lô tô Song thủ tô, song thủ lô tô thì à, mình sẽ bắt cho anh em cặp là cặp 3663. 3663 thì à, mình nhớ không nhầm đó là 4 ngày rồi chưa ra anh em ạ. 4 ngày rồi chưa nổ cặp này. Và chúng ta sẽ cùng chờ đón những cái niềm vui mà cặp 3663 cũng như là con bạch thủ 81 mang lại cho tất cả anh em cho ngày mai nhé, ngày 29 tháng 4. Còn dàn đầu đuôi thì mình sẽ bắt cho anh em chạm mà 6 và chạm 5. Tiếp tục mình sẽ bắt cho anh em chạm 5. Dàn rút ruột của mình đó là 5665. 51 52 54 62 63 64 và con 67 Ngoài ra thì anh em thêm cho mình nữa là con uh, 59 nhé dạ. Đấy là cái dàn lô tô cũng như là dàn à, đặc biệt mình đã rút gọn và chốt cho tất cả anh em tham khảo trong ngày 29 tháng 4 được chưa Anh em cũng như là các bạn chú ý nhé Anh em trùng cầu kết cầu thì anh em xuống tiền những con số mình đã tham khảo Không trùng cầu không kết cầu anh em dừng mức tham khảo cho mình thôi nhé Vui chơi trả đá bia hơi thôi ạ không nên quá kỳ vọng vào những con số trên video thì nó cũng khá là nguy hiểm bởi vì là cầu công khai và có những ngày chúng ta chiến thắng nhưng có những ngày chúng ta không cho nên anh em thật sự chú ý nhé được chưa và anh em loạn cầu bí số cũng như thua than nợ nần thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua đội ngũ zalo của bên mình đó là 0965146390 mình đã để phía cuối màn hình cái video này anh em vào đấy để nhận những cái đường cầu tốt nhất mà bên mình gửi đến cho tất cả anh em nhé